bạn chúng ta đến với một địa chỉ rất là mới lạ à, Của nhà em ờ, Trần Văn Hạnh Trần Văn Hạnh, thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành à, tỉnh à, thành, phố Hải Phòng Thành phố Hải Phòng Ngày hôm nay thì ờ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Đất Bắc Giang phối kết hợp với nhà vườn Duy Huyền ở cầu đào Nhân Thắng Gia Bình Bắc Linh để làm một cái clip là hướng dẫn trồng ổi bằng phân silic tại địa chỉ à, như trên. À, vâng, tại địa chỉ là thôn Dù Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. và à, hẳn các bạn rất là quen thuộc với à, nhà vườn à, Huyền Duy. Nhà nhà vườn Huyền Duy ở cầu đào Nhân Thắng Gia Bình Bắc Linh à, ờ, một vườn ổi mà nổi tiếng bởi không bởi chỉ ở ngon không không bởi ổi ngon ổi ờ, chất lượng cao uh, bán được giá mà uh, nhà vườn ở đây là còn có rất nhiều kỹ thuật và hiện nay thì ông um, Nguyễn Kim Duy uh, là một uh, kỹ thuật uh, cừ khôi có nhiều kinh nghiệm ông Duy có thể bỏ ổ xuống để chào các bạn câu điện vâng. và ông Duy giới thiệu với các bạn luôn điện bỏ khẩu trang ra để cho các bạn nhìn thấy rõ vâng, vâng xin uh, chào tất cả mọi người tôi uh, tên là Nguyễn Kim Duy Vâng. Địa chỉ cầu đào Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Linh Chắc là các bạn cũng đã từng quen gặp tôi ở nhà vườn, tại vườn ở, của nhà rồi vâng. Nhưng mà hôm nay là tôi xuống dưới này là giúp một ừ, anh bạn làm một ờ, vườn mới ở dưới Hải Phòng Với diện tích là bao nhiêu ạ thưa ông? Diện tích vườn của ông là uh, 2 hectare 2 hectare 5 hectare à, 5 hectare 5 hectare 5 hectare um, Và um, với cái giống ổi là ổi Thái Lan và giống ổi này được nhân giống từ vườn của ông Nguyễn Kim Duy và bà Đồng Thị Huyền à, ở cầu đào Hiên Thắng Gia Bình Bắc Ninh để mang xuống đây để làm cho cái khu vườn này cho khu vườn này để cho ổi à, sung xê hoa trái sung xê và nơi đây sẽ trở thành một nơi ổi thái sẽ có thương hiệu tại thành phố vâng. Hải Phòng các bạn nhé đấy và đây là chủ vườn à, Chú Vân là Nguyễn Văn Hạnh phải không ạ? Dạ, chú Vân, vâng. chú Vân là Nguyễn Văn Hạnh, vợ là Nguyễn Thị Hương. Vâng. <laughs> Và giống nổi ở đây là với tổng số giống thông ông là bao nhiêu nghìn cây ạ? Hai ba nghìn cây. Vâng. À, giống ở đây là ba nghìn cây các bạn nhé. Đấy. Giống rất là đẹp như thế này. Đấy. Và thông tin là với cái giống này thì mình chắc Ờ, từ mình từ là ghép mình ghép tức là đây là ghép từ coi như thế là F1 ra luôn à. và cây luôn vâng Đấy. và cái giống này mình ghép trong bao nhiêu ngày thì được ạ giống này ghép vào tầm cỡ vào khoảng độ 5 6 tháng. 5 6 tháng thì vâng. mới ra được một cái bầu như này các Đúng bạn rồi. Nếu như là tính cả thành bầu như thế này là phải mất một năm. Vâng. Bởi vì rằng là lúc gieo hạt cho đến lúc mình làm được cây là nó phải mất một năm. À. Thế nhưng mà nếu như để mà thu hoạch quả thì nếu như từ như thế này trở đi này vâng. là nó chỉ có đúng 6 tháng thôi nhé đúng 6 tháng là bà con mình đã được quả đưa ra thị trường à. vâng. nên là nó là một cái cây nếu như nói đúng Tiếp ra nó là, một cái cây bây giờ là nó là cây xóa đói giảm nghèo của bà con đấy à. <laughs> vâng cái ổi này à, ngoài cái việc ừ, ngoài cái tên ổi quen thuộc ra thì có thể nói là một cây có thể xóa đói giảm nghèo cho bà con à, và tí nữa thì chúng ta sẽ đến với một khâu kỹ thuật hướng dẫn trồng ổi thái bằng phân bón silicon và các da để đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao mang lại giá trị à, thương hiệu cho nhà vườn thì à, mời các bạn dạ, mời các bạn chúng ta đến với thương hiệu à, đến với quy trình hướng dẫn trồng ở bằng phân bón silic các bạn nhé và sau đây là đưa các bạn là sau đây thì là phần giới thiệu về phân bón silic ạ vâng ạ vâng anh có thể cầm cái bao kia um, xuôi lên bác bác bác đây đây này đây phân bón của chúng tôi phân bón Silic của chúng tôi đã được ờ, đưa về đã có mặt tại Hải Phòng các bạn nhé và với số lượng là một tấn một tấn một tấn theo 10 thùng và kèm theo 10 thùng đây các bạn này đây, đây, đây. đấy cái này đấy cái này đấy phân chín này kèm theo 10 thùng như thế này để phục vụ cho nhà vườn đấy và cái thùng như thế này đây đang chuẩn bị đang làm một cái nhà vườn ở dưới hải phòng đây ba nghìn cây có khoảng bốn năm hecta đất này nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa đấy nhìn thấy chưa xin chào xin chào đây là bà chủ của phân sinh vâng, đấy <laughs> Ôi trời ơi, nhờ tí nào Đây là ông chủ vườn mới đây Chào bác nhá Năm nay liệu được khoảng độ tám trăm không? Đây dân Silic thì à, được đang được tập kết xuống đây các bạn nhé. Đây là đất này nhìn này, mênh mông chưa? Xuống chưa? Đấy, nhìn đấy, nhìn những cái hàng cọc ông đầu tư chưa. Vâng thưa các bạn là đây là một giống ổi ghép được ừ, làm tại nhà vườn của ông Nguyễn Kim Di và bà Đồng Thị Viền ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. À, nơi mà chúng tôi đã nhiều lần đăng tin ờ, về cái vườn ổi mà ờ, vườn táo đấy. Vườn ổi và vườn táo mà quả sai gãy cành, giá thì cao ngất ngưỡng và chất lượng thì ngon tuyệt hảo Và ờ, ông Nguyễn Kim Duy thì là một người về kỹ thuật thì rất là siêu đẳng và ngày hôm nay thì ông mang đến cái vườn ổi 5 ha này là giống là bao nhiêu cây ạ? Giống khoảng độ ba bốn nghìn cây gì đấy. Ba bốn nghìn cây. Vâng. Vâng. Và Ờ, với cái giống ngày mai nhìn cảm quan chúng tôi nhìn thấy rất là đẹp thì ờ, thưa ông là ừ, với cái giống này mình trồng thì sẽ ờ, có cái triển vọng như nào tức là nếu như cái giống này thì bây giờ bà con mình trồng thì chỉ được đúng là 6 tháng vâng nhá từ lúc bây giờ từ lúc bắt đầu mình hạ cây xuống như ngày hôm nay vâng thì 6 tháng sau là bà con đã có thể rằng đưa quả ra thị trường bán được rồi à Đấy, tức, tức là nó rất chi là nhanh thời điểm này là giờ đi là nó chỉ có 6 tháng thôi bởi vì rằng là cái thời kỳ nâu là cái thời kỳ làm giống và cái thời kỳ lên thành cây thì chúng tôi đã làm rồi vâng và cái giống này thì mình làm bao nhiêu lâu ươm thì ươm mới ươm ra tức là nếu này. như là hạch toán ra để để nói về thời gian thì một cái cây này từ cái lúc mà gieo hạt để vào bầu và mà làm được một cái cây giống lên cao như thế này là mất một năm một năm. Vâng. nhưng mà quay những đến bây giờ thì mình bà con mình chỉ có tính là mất có 6 tháng, tháng thôi. Thu thôi. Đấy nhá, tức là vâng. bà con mình chỉ có tính 6 tháng là tức là bắt đầu bà con mình trồng là hạch toán là chỉ có 6 tháng vâng. thế còn những cái thời gian lâu là thời gian làm giống thì nhà vườn đã coi no cho bà con mình rồi vâng à, thưa ông làm khi mà mình ờ, ươm bầu làm giống này thì mình có phải dùng cái phân bón silic tân phát bắc giang có đúng rồi có tức là vâng. sau khi đất vào bầu nhé sau khi cái đất này mình cho vào bầu thì mình trộn cái phân silic nhé đúng rồi chị cứ lấy luôn cái túi ra đây để hướng dẫn bà con luôn Đó để cho bà con mình coi như nước rất thực tế vâng. bởi vì thực ra nói là cái phân này là bà con nên nhớ rằng là chỉ có những người làm vườn chuyên nghiệp thì mới hiểu được cái tính năng của nó vâng. chứ còn nếu như những cái người chưa làm bao giờ là không biết là chê đắt chê đủng nhưng thực ra mà nói là phân nó không đắt phân nó rất rẻ vâng. rẻ nhất là phân Đấy, bởi vì thực ra nói là nếu như đúng ra nói một cân ổi 30 nghìn nhé thì có một cân ổi là mua được mấy cân phân này ạ đúng không ạ vâng. thế thì có cái gì để nói từ đắt ạ đúng rồi thế cho nên là đừng nói là từ đắt mà thực ra mà nói rằng là mình phải nói rằng cái hiệu quả kinh tế của cái cái sản phẩm đúng không cái sản phẩm này bây giờ giả sử như 30.000 một cân ở hiện tại bây giờ là tôi bán 30.000 một cân ở tại vườn vâng. là không đủ đâu vâng, thế không, không có, đủ không, không đủ để bán đúng vâng không, không có ổi để bán thì thị trường tết thế thì vậy chưng là nếu như một cân ổi này là tương đương được hai cân phân rồi đúng rồi phải không ạ vâng. thế bây giờ một chục cân ổi thì có mà bón ốm vâng làm gì mà mà ai bỏ nó đắt ạ không có gì là đắt cả mà là chẳng qua là bà con mình không làm được thì là cho là đắt thôi vâng. chứ thực ra mà nói là phân là rất rẻ đấy thế còn thực ra nói là nếu như là để bà con mình trồng á thì bây giờ nói thế này vâng. tức là sau khi cái phân này vâng. tức là chúng tôi đóng túi để vào bầu này là chúng tôi đã cho cái phân này trộn tức là trộn trộn đất trước vâng, cùng đất. trộn cùng đất để coi như cấy mạ vào để cho nó phát triển như thế này thì nó mới được lá như thế này à. nhé thì lá nó mới được dày xanh đẹp như này vâng. còn nếu như các anh chỉ cần cho đạm cho các phân khác vào là hỏng Ờ. à. Đấy, thế cho nên chỉ cho mỗi silic không thôi độc silic không thôi vâng. ngoài ra ờ. có cho thêm cái gì không không cho thêm cái gì hết à. Đấy. cái vâng. nước canh trồng tuyệt đối không được cho phân gì hết ngoài nó mỗi bởi vì rằng cái phân này nó có tác dụng là kích hoạt dễ à Đấy, thế cho nên rằng là, là bà con mình đừng có coi như bón đạm bón đủng gì vào nó làm gì cả chỉ bón độc cái này trước vâng đấy còn chốc tôi sẽ có hướng dẫn cái quy trình coi như bà con mình chăm để sóc trồng. và bón và trồng nó như thế nào trồng như thế nào để cho nó đảm bảo được cái cái cái cây giống vâng à, vâng một bầu như này thì mình cho bao nhiêu tức là một bầu như thế này nếu như cái nút mà mình mình coi như vào đất vào thì nó chỉ một lắm thôi à. còn nút trồng thì mình không thể nói được cái nút trồng nó là 6 tháng không nút chiết này này à, núc này thì núc nó chỉ một nắm thôi một nắm thôi một nắm thôi trộn với đất trộn với đất vâng, vâng. thế thôi thế thì không tốn kém gì không nói chung vâng. nó không đáng nếu như thực ra nói là cái phân thì nó không có gì là tốn kém vậy vâng yeah. Dạ. thế ông nhận xét về cái rễ này thế nào cái rễ là nó là rất khỏe hiện tại là rễ là rất khỏe quay gần vào đây tức là nếu như nói về cái bộ rễ của nó như đảm bảo 100% luôn đấy nếu như trồng cây này tôi dám bảo hành là 100% vâng đấy. đây à, thưa các bạn là không chỉ có những cây này đâu đây những cây này đây rễ nó ra rất nhiều như này đây những cây này nó ra rễ tua tủa luôn và rễ như thế này thì khẳng định là sống 100% các bạn ạ đây này. Để rễ nó ra tua tủa luôn đây này các bạn đấy những cái cây um, ghép và cây chết mà dễ không ra là có nghĩa là hỏng Đúng. là không đảm bảo giống nhưng mà dễ ra nhiều trên này thì tỷ lệ sống 100% Sống nếu như là dám ừ. bảo đảm 100% Vâng Mà chỉ có đúng 6 tháng Bản chất bây giờ coi như nó đã có lụ rồi đấy này Vâng Đấy nên cây như thế này đã có lụ rồi đấy Đấy có, Vậy có, thì có, có, có, quả có lụ rồi đấy Tới đây khi nào mà làm cái ổi ghép ổi chết thì đề nghị ông cho chúng tôi làm một cái clip để hướng dẫn bà con. Rồi. Vâng. Tôi sẽ coi để... như thế là hướng dẫn bà con mình chi tiết về cái cái cái cái, cái quy trình trồng cái cây ổi sen canh với cây táo. Vâng. Đấy, bởi rồi. vì rằng là là trên một một <coughs> thửa ruộng là không bỏ một tí đất nào cả. Đấy, cho nên bà con mình nếu như xác định làm vườn là phải xác định lấy cái ngắn để nuôi cái dài. Đấy, lấy cái ngắn nuôi cái dài thực ra mà nói là bà con mình là không mất cái gì đâu, vâng. chỉ mất mỗi công thôi đấy. Đúng rồi. Đấy tôi dám khẳng định là chỉ mất mỗi công thôi mỗi công để mà làm thôi chứ thực ra mà nói rằng lấy cái ở dưới gốc nuôi cái ngọn không bao giờ hết được đâu đấy tôi dám khẳng định là như thế thế cho nên không không có gì là đắt cả vâng nhưng bây giờ giả sử như ở trên một cái thử ruộng chốc tôi sẽ hướng dẫn vào cái quy quy trình trồng vâng. và có thể rằng kệ và như thế nào là để đảm bảo được cái tôi sẽ nói một cái là lấy cái ở gốc nuôi cái ở ngọn không hết vâng. và nếu như ai mà cảm thấy mà không tin thì đến ngay tại vườn nhà tôi tôi sẽ coi như hướng dẫn rất cụ thể <laughs> cho coi như mời bà con đến là, là, là tham quan mà coi như là cụ thể hóa vâng thưa các bạn à, để cho các bạn đến tận vườn tham quan thì tới đây chúng tôi sẽ làm một cái clip để các bạn thấy rằng lấy ngắn nuôi dài làm vườn không bao giờ lỗ và ông Nguyễn Kim Di ở đây khẳng định là một ừ, xào trong một năm thì tương là sẽ kiếm được mấy trăm triệu một xào bắc bộ nhé 360 nếu như là hạch toán nếu như tôi làm nếu như tôi làm đây là không phải rằng là là nếu như bà con mình không không cứ cho là nói phép nhưng vâng. tôi dám khẳng định rằng nếu như làm một hết trở ra là một năm không có dưới một tỷ đấy tôi dám nói một câu như thế vâng. thế cho nên là nếu như là xác định làm được như thế thì bà con sẽ làm chứ còn bây giờ bảo là nói thì nó nó phải là thực tế vâng. cứ đến tận nơi cụ thể xem có đúng sự thật được hay không là cứ đến tận nơi là nhìn thấy ngay vâng. là... nếu như bà con chúng ta mà còn hoài nghi chưa tin thì mời bà con đến cứ đến tận nơi ờ, là... gần của sẽ... ông Duy tham quan vâng. là dưới là ổi trên là táo vâng. và xem là cái tỷ lệ sai quả và cái giá bán ở như thế nào thì bà con mới cảm nhận được rằng cái kỹ thuật làm vườn của ông Nguyễn Kim Di kết hợp với phân bón Silic sẽ mang lại những cái bội thu và một cái thu nhập rất là cao cho nhà vườn và các bạn hãy tin tưởng ở phân bón của chúng tôi các bạn đừng cho rằng là cái giá ổi 30 nghìn nhiều bạn nói rằng là công ty là nói khoác rồi công ty phóng đại vâng, lên nó nói thật đấy nhưng... nói thật đấy mà không có đủ bán đâu tôi là nhà vườn tôi cứ nói luôn là nói đúng chính xác như thế nó không tin thì đến tận nơi vâng. bởi vì rằng là cái chất lượng quả nó bảo đảm với nếu như nói đúng ra mà nói rằng là nếu bà con mình trồng nên là bà con mình thấy ngay mà bởi vì cái này nó rất thực tế chứ không thể nào nói sai hay nói đi này khác được cứ về tận nơi đi tóm lại bớt chút thời gian là tận trong Nghệ An, Quảng Bình Hôm nay tôi nói có thể rằng mấy ông ở trong Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị hoặc là trong Gia Lai là ông cũng theo dõi được tôi đấy Vâng ông gặp tôi, bởi ông gần về nhà tôi hàng tuần đấy Vâng Để mua giống và học tập kinh nghiệm đúng không? Mua giống và chuyển giao kỹ thuật Vâng, vâng, vâng. Và Thưa ông là bạn ở Gia Lai trồng mấy nghìn cây thì hiện nay ổi nào? Nói chung là ổi Thái này đấy. Vâng. Và hai loại, một loại ổi chiết và một loại ổi ghép. Vâng. Thì vừa rồi đã thu hoạch được Đã thu hoạch rồi, đã thu hoạch rồi mà coi như là đến bây giờ là coi như thành công rồi. À, còn chỉ còn bây giờ là chỉ coi như là đứng ra đăng ký thương hiệu đó thôi. À. Là xong. Vâng. Vậy sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với quy trình hướng dẫn trồng ổi Thái lan bằng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang tại thời điểm này các bạn nhé. Dạ, vâng trồng mình phải tính sau này còn mình bón phân xong mình ấp vào mà đây à không nó gần quá thì dày quá không không thì đừng rồng đấy chưa quá nhỡ nhàng quá bới bới thế kia không ông chưa, đo đo đo để trong này phí đất lắm phí sau này nó lên rồi nó bây giờ mới thấy mới thấy tiếc ông đi đi đi vào là nó hỏng nó thước hỏng ăn trước đây đến lúc mà đưa vào 2 mét. Đè ra thì trồng hai mét rưỡi mà không để bình thường trồng hai mét đấy gì? hai mét thôi. Đây là hai mét đây gì? Đấy. Không, đo tim. Tim. Đo thế. Đây. Cho ra chỗ này. Hoặc là cho ra chỗ này. Đừng, chưa quá, chưa quá. Cho cho cho hẳn ra chỗ đây nhá. Vâng. Thế thì lấy một cái que luôn mà làm cái bởi cái đất đây đất màu này cơ mà. Này. Cái luống này là phải 2 mét rưỡi, 3 mét gì? Cái này 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi nào thôi. Vâng vâng. 4 mét 4 à? mét là thôi là 5 mét đấy, 4 mét rưỡi 5 mét. Không phải lạch đâu nhỉ? Không, không phải lạch. cái này là 5 mét Bây giờ là mình cứ tính làm sao là nó chỉ 2 mét thôi. 2 dạ. mét thôi. Rất dạ, đẹp. Thế là giỏi. 2 mét thôi đi. Đúng rồi, anh cứ cho hơn 2 mét. Bởi vì rằng là trồng 2 mét cái cây này rồi là, là nó sẽ không như cái cây kia. Đúng không? cho nên mình trồng làm sao thì phải 2 mét đi không lúc tiếc đất lắm cây cách cây là 2 mét đúng rồi hàng cách hàng cũng là 2 mét đúng rồi vâng. cây cách cây 2 mét và cái luống này là nướng này là khoảng 4 mét rưỡi cho đến 5 mét vâng. Xin chào các bạn và sau đây chúng ta đến với quy trình là hướng dẫn trồng ổi Thái Lan bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang tại thời điểm ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày ngày mùng, mùng 10 tháng 10 à, tháng tháng chạp 12 tháng chạp âm lịch năm 2021 và ngày dương lịch là ngày dương lịch là ngày, ngày 12 tháng 1 năm 2022 à, ngày 22 tháng 1 năm 2022